Mình lên xuống vòng tròn

okay đó giật về đổ lên and giật về vì cho mình lúc các bạn lên đưa tay lên thì nhẹ thôi sau giật về giúp thoát lên hai lần thôi nha rồi vì cho mình tay đưa ra hai lần đưa ra đưa ra ok sau đó này hai tay lại đấm hai lần nữa và đang chéo hình dũng như này nó xuống đó là tay nhá còn không thì các bạn chỉ cần nhún chân đánh không có phải đầu gối chân trái các bạn sẽ nhấc cao hơn nhưng không hẳn lại phải nhấc phải gót lên đâu nhá chỉ là cao hơn thôi đây như thế này đó đầu gối bên chân trái thì sẽ ở phía trước hơn rồi đánh không qua trái thì ngược lại đầu gối chân phải thì sẽ luôn phía trước hơn đây chân phải này chân trái này chân phải này chân trái này rồi ok rồi bây giờ các bạn sẽ em ba bốn năm sáu bảy tám và một hai rồi xong tiếp theo này là tiếp theo đứng thẳng lên người sẽ hơi đẩy lên phía trước và sóng nhẹ về rồi đồng thời tay phải mình sẽ xoay ba vòng đúng vòng sang phía ngoài này and chạm sau đó làm quạt người có làm cái sóng nhẹ và sau đó phóng rõ hơn một chút phóng rõ hơn hai lần mở rộng thế là xong bây giờ cùng một động tác vào này năm sáu bảy và mình luôn nhé một hai ba bốn năm sáu bảy tám và một hai ba bốn năm sáu bảy tám ok nhanh nhỉ 6, 7, 8 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 và 4, 5 và 6, 7, 8. Mình đứng xuống gần chót, có thằng uống đôi rót, chơi cho tới hồi kết, say nâu số thằng chết.